Vâng, xin chào các bạn Tôi là Đặng Phương Chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động Đến với tôi hầu như các bạn mới biết được những cái gốc bệnh từ độc tố trong cơ thể và chúng ta có thể không đi chữa bệnh nhưng bệnh có thể giải quyết được tận gốc hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cái viêm đại tràng mãn tính là do gốc từ mật và chủ yếu là gốc từ mật thì điều này có đúng hay không hôm nay thì các bạn sẽ tìm hiểu để biết về về cái bệnh này các bạn biết đó viêm đại tràng thì nó có hai dạng một thể hàn và một thể nhiệt thế tuy nhiên nhiều khi các bạn uống mãi và chữa mãi không khỏi thì tại sao mà viêm đại tràng viêm đại tràng mà chúng ta uống thuốc không khỏi nó nằm ở cái gì các bạn biết là bệnh ở đường ruột chúng ta bệnh ở đường ruột chúng ta là đều do hầu hết chúng ta ăn uống tuy nhiên ăn uống nó lại chỉ là một phần chỉ một phần còn gốc thì chúng ta hiểu nguyên lý là chúng ta ăn uống vào ăn uống vào thì đầu tiên là có cái dịch dạ dày và dịch dạ dày thì cực kỳ axit nó tiết ra dịch dạ dày có axit đến 2,5 ở vùng thượng vị nghĩa là cực kỳ axit tại sao nó phải axit như vậy bởi vì lúc lúc đó cơ thể chúng ta ở dạ dày nó tiết ra cái lượng axit này là để nó gì nó phân hủy phân hóa thức ăn đó và khi thức ăn được phân hóa xong thì lập tức nó sẽ dần dần nó chuyển xuống ruột non và ngay đầu ruột non thì ở đó tại tại đầu ruột non đó tại đầu ruột non thì lúc này có một đường ống dẫn dịch mật và dịch tụy đưa ra hai dịch này kết hợp với nhau lúc này thì thức ăn của chúng ta đang đầy axit lập tức được trung hòa và lúc này nó mới chuyển hóa thành do hai dịch này đó do hai dịch này và lúc này cơ thể toàn bộ ruột non của chúng ta dài đến khoảng trên dưới 7 mét đó cả một cái cái cái ruột non dài như vậy là để bắt đầu nó thẩm thấu thức ăn hấp thu thức ăn còn chúng ta thiếu hai cái dịch này thì chúng ta sẽ không bao giờ hấp thu được ăn và lúc này đường ruột chủ của chúng ta là chứa thức ăn đầy axit do dạ dày tiết ra thì chúng ta sẽ sẽ có cơ thể đầy bệnh tật như tiểu đường chẳng hạn đó nhưng nếu hai cái dịch này dù không không thiếu nhưng nó chỉ là nó nó không không có không phải là không có dù nó nó có nhưng cái lượng nó thiếu thì lập tức bệnh viêm nhiễm đường ruột viêm đại tràng mãn tính nó hình thành do vậy chúng ta dù có nhiều bài thuốc thì tôi thấy cái bài thuốc nam thuốc bắc chữa đại viêm đại tràng rất tốt nhiều bài chữ rất hay thế nhưng vẫn không dứt điểm được nằm ở chỗ này là cái lượng dịch mật và dịch tụy nó thiếu dịch tụy thì thường thường là là không thiếu nếu như tụy không bị không bị suy đó còn dịch mật thì thường thường là thiếu trầm trọng ở cái lứa tuổi tầm 35 40 đổ lên là cái dịch tụy nó thiếu nhiều và dịch mật thiếu nhiều đó và lúc này thì phản ứng hóa học của chúng ta ở trong đường ruột là bị lệch lạc không đúng quy trình nữa do thiếu dịch mật thì tất cả thức ăn của chúng ta đưa vào nó sẽ bị thiên về axit nhiều hơn đó lúc này thì cơ thể chúng ta luôn luôn luôn luôn bị luôn luôn bị các cái bệnh về đường ruột đặc biệt là viêm đại tràng mãn tính nằm ở đây mà viêm đại tràng mãn tính thì thường thường nằm ở những người mà ăn uống rất nhiều đạm động vật đó nhưng khi đã bị viêm đại tràng mãn tính rồi thì kể cả các bạn quay trở lại ăn rau củ quả ăn lành đó, ít nhậu nhẹt vẫn bị viêm thì đây là một cái điều mà các bạn phải nắm được cái gốc chính là ở ở tuyến dịch mật khi dịch mật thiếu thì sẽ xảy ra viêm đại tràng mãn tính và chữa mãi không khỏi thì làm thế nào nhận biết được điều này thì các bạn các bạn hãy kiểm tra cơ thể mình hầu hết những người viêm đại tràng mãn tính đầu tiên là phân đi xấu đó ăn lạ và là bị đau bụng đặc biệt là các chất tanh đi ngoài kèm theo cái thứ hai da cũng không đẹp da xấu thì các bạn nhận ra ngay thì lúc này các bạn nhận ra rằng là độc tố ở trong gan Đó. do gan bị tắc nghẽn thì da cũng xấu và phân thì đi cũng xấu và trở thành viêm đại tràng mãn tính nên lúc này các bạn hãy chú tâm vào cái việc là thanh lọc gan đào thải độc tố trong gan tại sao cái độc tố trong gan nó lại gây như vậy và làm thế nào độc tố trong gan lại hình thành thực tế các bạn biết rằng là ở xã hội hiện nay chúng ta đang mải mê về cuộc sống vật chất quá nhiều mà các bạn biết đó chúng ta vì mải mê cuộc sống vật chất chúng ta cáu giận bực bội trong cuộc đời có thể xảy ra rất nhiều nhiều nhiều nhiều lần và các bạn biết rằng sự cáu giận đó nó luôn luôn chạy vào gan tuy nhiên ít ai nhận ra bởi vì trong gan chúng ta gan của chúng ta không có thần kinh lá gan chết đến 7-80% chúng ta còn không nhận ra Mực sự cáu giận này ấy, nếu đối với người phụ nữ đang cho con bú thì giận nhận ra rất dễ đang cho con bú mà cáu giận tự nhiên mất sữa thì người phụ nữ nhận ra ngay là đau nhói tức ở vú rồi nổi cục nổi u ở đó sau tắc sữa chỉ stress một chút thôi đã gây tắc sữa thế nhưng chưa có ai nói là gì giận tím gan chưa ai nói là giận tím vú cả đúng không ạ mà người ta chỉ nói là giận tím gan tím mật sợ bại đái nghĩa là sợ nó sẽ sợ hãi quá nó vào thận còn giận quá thì nó vào gan thế mà người phụ nữ đã cho con bú thì giận quá đã thấy xảy ra tắc tia sữa ở ở vú mà trong cái đó thực sự là ở gan đã tắc quá nhiều rồi thì sự tắc nghẽn ở gan này nó sẽ làm tắc dịch mật bởi vì gan sinh ra trong cơ thể người nó rất nhiều chức năng trong đó có một cái chức năng rất quan trọng là gì sản xuất ra dịch mật và lúc này dịch mật nó bị tắc nghẽn ở trên gan thì lượng dịch mật đưa xuống đưa xuống vào đường ruột để hấp thu thức ăn sẽ không đủ nữa và lúc này bệnh viêm đại tràng mãn tính có thể sẽ hình thành chính ở lý do này và trong cái thanh lọc thân tâm ở câu lạc bộ tôi thì bất cứ ai tầm 35 40 tuổi đổ ra đào thải thanh lọc đều có độc tố này và những người trẻ hơn thì hầu như không có các bạn có rất ít thì điều này càng chứng tỏ là những người mà có tuổi cao thì độc tố càng nhiều mà những người có cái tâm cáu giận nữa nó stress nhiều thì cái độc tố này càng nhiều đây là cái gốc mà các bạn cần giải quyết các bạn chỉ cần thanh lọc cơ thể đào thải độc tố trong gan thanh lọc tâm bởi vì chính cái tâm cáu giận nó mới gây ra sự tắc nghẽn thì đấy là cái gốc vì sao tôi được được mệnh danh là người dọn rác thân tâm số 1 bởi vì cái rác ở trong thân chúng ta là do chúng ta ăn uống nhưng rác ở trong tâm là cái cái khó khăn nhất trong việc thanh lọc bởi vì khi thanh lọc phải thay đổi được chỉ số cảm xúc nghĩa là chỉ số EQ cho khách hàng có thể các bạn nghe hơi lạ nhưng các bạn biết rằng chỉ số EQ chính là chỉ số quản trị cảm xúc mà như giảng viên như uh, tiến sĩ lên tiến sĩ Lê Thẩm Dương hay giảng dạy ở những lớp đào tạo về cán sự, về lãnh đạo. Đây là cái quản trị cảm xúc này. Và đến với với trung tâm, với câu lạc bộ trên Facebook của tôi, đó là câu lạc bộ Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ trên Facebook các bạn nha. Các bạn vào đó, các bạn sẽ thấy được những cái kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn nó giá trị như nào tại sao lại thanh lọc thân và tâm thì mới giải quyết được những độc tố từ trong cơ thể và bệnh viêm đại tràng mãn tính không ngoại trừ do độc tố từ gan tích tụ và do chính từ rác thải trong thần tâm của mỗi con người. Và các bạn muốn biết được giải pháp cụ thể sâu sắc hãy tham gia trong hội trong Facebook của tôi Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ để các bạn có thêm kiến thức ở đó không chỉ là kiến thức của viêm đại tràng mà kiến thức bao trùm toàn bộ hầu hết các bệnh nan y và sức khỏe cho đến tuổi thọ cao ở đó đều có cả xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong hội sống khỏe như thời trẻ xin cảm ơn